đặc điểm của mô hình Trung Quốc độc đoán mà Việt Nam không thể buông bỏ. Đảm bảo tăng trưởng kinh tế để duy trì tính chính danh của Đảng Cộng sản và chế độ độc đoán là đặc điểm chủ yếu của mô hình Trung Quốc. Nó được che đậy bởi ý thức hệ xã hội chủ nghĩa, mang tính thực dụng và xuyên suốt trong các chính sách, bởi vậy nó giúp tăng GDP trong thời kỳ dài, nhưng không làm thay đổi bản chất chuyên chế của chế độ. Tương đồng về chế độ chính trị khiến Việt Nam không thể buông bỏ mô hình Trung Quốc, ngay cả khi hai nước có mâu thuẫn về lãnh hải. Tuy nhiên, sự suy giảm tăng trưởng kinh tế được cảnh báo khiến người ta quan tâm điều gì sẽ xảy ra. Tính thực dụng Tính thực dụng thể hiện rõ rệt trong chính sách cải cách và mở cửa khi đảng Cộng sản Trung Quốc gác sang bên vấn đề cốt lõi của nền tảng tư tưởng của chế độ là đấu tranh giai cấp để tranh thủ kinh tế tư bản, trải thảm đỏ cho các nhà đầu tư nước ngoài coi đó là sách lược quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Chính sách này đã cứu chế độ toàn trị khỏi sụp đổ sau sự cai trị bởi Mao Trạch Đông, gần 30 năm 1949 đến 1976. Ông ta đã tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm xã hội chủ nghĩa duy ý chí, chạy giá đất bằng hàng chục triệu mạng người như đại nhảy vọt hay cách mạng văn hóa khiến đất nước kiệt quệ, dân chúng đói khổ, Chính sách được khởi xướng bởi cố tổng bí thư Đặng Tiểu Bình 1904 đến 1997 từ cuối những năm 70 của thế kỷ trước đánh dấu sự thay đổi bước ngoặt của đất nước hơn một tỷ dân. Còn nhiều ghi chép về di sản do ông để lại thể hiện tính chất thực dụng của chính sách. Các cụm từ như mèo trắng mèo đen, ẩn mình chờ thời, hãy để một số người làm giàu trước thường được nhắc đến, nhưng câu ông nói, tôi đã quan sát thế giới trong nhiều năm, và rút ra một kết luận các nước có quan hệ tốt với Mỹ đều trở nên giàu, có vẫn gây ấn tượng mạnh. Tính chất thực dụng đã xuyên suốt trong chính sách qua các thế hệ lãnh đạo đảng, tiếp nối tư tưởng của ông Đặng Tiểu Bình như thuyết ba đại diện thời Tổng bí Thư Giang Trạch Dân, làm rõ chức năng đại diện chính trị mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc, học thuyết tầm nhìn khoa học về phát triển của Tổng bí Thư Hồ Cẩm Đào và Gần đây là học thuyết tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội mang đặc điểm Trung Quốc trong kỷ nguyên mới. Mặc dù có tên gọi khác nhau, nhưng các chính sách trên được biện minh bởi thuyết chủ quyền quốc gia phiên bản mới mà tác giả của nó được cho là nhà lý luận Cung Đình Vương Hổ Ninh, một trong bảy ủy viên thường vụ Bộ Chính trị hiện nay của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chính sách cải cách và mở cửa đã thích ứng với bối cảnh toàn cầu hóa, được thúc đẩy bởi thị trường dựa trên chủ nghĩa tân tự do đã thống trị thế giới là nguyên nhân chủ yếu đã giúp Trung Quốc thành công về kinh tế với mức tăng trưởng hai con số trong suốt hơn một phần ba thế kỷ kể từ cuối những năm 1970 và trở thành cường quốc kinh tế thứ hai thế giới. Vượt qua Nhật Bản từ năm 2011, đứng sau Hoa Kỳ. Chính sách mang tính thực dụng dựa trên chủ thuyết quyền lực quốc gia tạo ra thành công kinh tế, đồng thời với sự biện minh cho sự duy trì quyền lực đảng Cộng sản – thiên về sức mạnh bạo lực, đòi hỏi sự tuân phục tuyệt đối và trật tự được che đậy bởi ý thức hệ chủ nghĩa xã hội theo học thuyết Mark Lenin. Chưa được kiểm chứng và từng thất bại trong thử nghiệm, tăng trưởng kinh tế ở Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản không tự dẫn đến chuyển đổi dân chủ, đó là sự ngộ nhận mà Hoa Kỳ và các chế độ dân chủ phương Tây đang thay đổi để đối phó với một Trung Quốc trỗi dậy hung hằng dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình không thể buông bỏ. Chế độ chính trị ở Việt Nam tương đồng, áp dụng theo mô hình Trung Quốc là đương nhiên, nhưng có khác biệt trong vận hành chính sách trong hoàn cảnh lịch sử phát triển cụ thể. Là nước nhỏ về kinh tế với quy mô thu nhập trung bình thấp, vươn lên từ xuất phát điểm nông nghiệp lạc hậu trong bối cảnh chiến tranh và hòa bình đang xen Việt Nam, đã đạt mức tăng trưởng GDP bình quân năm gần 7% trong gần 30 năm tính từ khi đổi mới là đáng được ghi nhận. Tuy nhiên, thiếu chủ thuyết phát triển bị níu kéo bởi ý thức hệ chủ nghĩa xã hội giáo điều là những nguyên nhân chủ yếu bỏ lỡ thời cơ hội cải cách thể chế sâu rộng hơn để phát triển. Chính sách tăng trưởng nóng vội dựa vào các tập đoàn kinh tế nhà nước là dẫn chứng điển hình. Ngoài ra, các thước dò đá qua sông đã loại trừ những chính sách đột phá như đặc khu hành chính kinh tế, mà Trung Quốc đã áp dụng thành công nhưng đã không được ủng hộ ở Việt Nam vì thời điểm và luận cứ một số nội dung của đề án. Khủng hoảng kinh tế và thể chế gây hậu quả nặng nề, nguyên nhân sai lầm chủ trương chính sách đồng thời với sự yếu kém trong quản lý hay thực thi. Sự bất ổn đã âm ỉ và bùng phát thành khủng hoảng trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 11 năm 2011 đến 2016, mà sự nghiêm trọng đến mức đe dọa sự tồn vong chế độ, Biểu hiện rõ rệt là bộ máy quan chức suy thoái và các đại dự án dở dang đắp chiếu đang loay hoay gỡ rối. Cách thức khắc phục khủng hoảng cho thấy Việt Nam không thể buông bỏ mô hình Trung Quốc khi tăng cường tập trung quyền lực, chống tham nhũng và củng cố nội bộ thay vì cải cách đột phá. Thực trạng thể chế được quan sát là trên nóng, dưới lạnh, các biện pháp điều hành thiên về hành chính, tính kế từ chính phủ kiến tạo hay một chính sách khác biệt trong nhiệm kỳ Đại hội 13 vẫn đang được theo dõi. Bản chất không thay đổi. Trung Quốc và Việt Nam đều tuyên truyền về xã hội chủ nghĩa là tương lai, nhưng đi đến đó thế nào thì có sự khác biệt trong quan niệm. Ông Tập Cận Bình, quyền lực tối cao ở Trung Quốc, đưa ra học thuyết về chủ nghĩa xã hội mang bản sắc Trung Quốc trong kỷ nguyên mới. Theo đó, sự kiên định về phục hưng dân tộc bao gồm các nguyên tắc cốt lõi, trong đó khẳng định đảng trước hết, quân đội thứ nhì. Nguyên tắc này là cơ sở của các chính sách dùng sức mạnh quân sự và ngoại giao chiến lan để thống nhất lãnh thổ, đe dọa các nước nhỏ, lớn chiếm Biển Đông và đối đầu với các giá trị dân chủ, nhân quyền phổ quát. Giới phân tích cho rằng một khi tăng trưởng chậm lại, chủ nghĩa dân tộc là thứ sẵn sàng thay thế cho thành tích kinh tế để bảo vệ tính chính danh của chế độ. Ở Việt Nam, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở đỉnh cao quyền lực trong nhiệm kỳ thứ ba 2021 đến 2026. Trong bài viết ngày 16 tháng 5 năm 2021 khẳng định lại mô hình kinh tế thị trường định hướng chủ nghĩa xã hội. Ông quyết tâm theo đuổi chủ trương tranh thủ kinh tế tư bản, sử dụng ưu thế của thị trường và cho rằng chế độ xã hội chủ nghĩa có thể khắc phục những mặt trái của nó. Trung Quốc và Việt Nam cùng chung lối rẽ khi hệ thống xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ. Tuy có bất đồng về lãnh thổ Biển Đông, niềm tin lịch sử về nhau, hình thức quan hệ và những dự án kinh tế kém hiệu quả, nhưng có điểm chung là duy trì sự lãnh đạo của đảng Cộng sản và chức năng độc đoán ngày mùng 1 tháng 7 năm nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc kỷ niệm 100 năm ngày thành lập. Đây là một trong chuỗi các sự kiện được lên kế hoạch để khuyết chương sức mạnh để thực hiện giấc mộng Trung Hoa kể từ khi Tập Cận Bình trở thành lãnh tụ đảng vào năm 2012. Sẽ không diễn ra lễ duyệt binh thường được tổ chức để kỷ niệm lễ trọng đại làm dấy lên những nghi ngờ về những vấn đề nội bộ. Dù thế nào chăng nữa, chờ đợi sự thay đổi về bản chất là hảo huyền ở Việt Nam cũng vậy, buông bỏ mô hình Trung Quốc là không thể. Tuy nhiên, sự suy giảm tăng trưởng kinh tế được cảnh báo khiến người ta quan tâm điều tồi tệ có thể xảy ra. sau đảng viên, công chức Việt Nam ngại và lười học lý luận. Quán triệt nghị, quyết đại hội 12, bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ, tránh hình thức, khắc phục tình trạng ngại học. Lười học lý luận là chỉ thị của trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa sau hội nghị trực tuyến toàn quốc về nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết đại hội 13 của đảng bế mạc vào chiều 28 tháng 3. Trong tư cách bí thư Trung ương đảng kiêm trưởng ban tuyên giáo Trung ương, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nói đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của đảng, của mỗi tổ chức đảng, đồng thời cũng là vinh dự, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Vì sao trong khi kêu gọi quán triệt nghị quyết đại hội đảng 13 được đánh giá là kết thúc thành công, thì trưởng ban tuyên giáo Trung ương lại yêu cầu khắc phục tình trạng đại học, lười học lý luận. Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Việt Nam, cho rằng cái này phải hỏi mấy ông tuyên giáo, tuyên huấn đó. Ngồi mà nghe nói đi nói lại, những điều đã biết rồi thì người ta cũng ngán. Thường khi thông qua nghị quyết thì có quá trình đưa các dự thảo ra rồi góp ý kiến nghị, sau là giải thích theo tinh thần của nghị quyết đó, xong thì chấp hành rồi đi về chứ ít khi nào có thảo luận gì thêm. Vì như vậy nên nhiều người tới cho có mặt, rồi tìm cách đi ra cà phê cà pháo. Câu mà ông Tổng Bí Thư nói rằng đảng viên bây giờ nhặt đảng lơ đoàn, thì đó cũng là một thực trạng thực tế, còn về hình thức thì kỳ này gọi là giảng trực tuyến. Địa phương câu vô mạng đều nghe được hết, kỳ này người ta nói có một triệu đảng viên cùng nghe, thì nó mang hình thức là đến đó, có mặt điểm danh, Ký tên rồi cuối cùng là biến chứ không ngồi nghe lại cái đã biết, có chuyện đó thôi. Ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên vụ trưởng vụ nghiên cứu, Ban dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, cho rằng ông trưởng Ban tuyên giáo Trung ương chỉ lập lại tuyên ngôn sáo mòn, cũ kỹ, có tính áp đặt cả hơn nửa thế kỷ này rồi. Cái mới có trăng, theo ông Nguyễn Khắc Mai, là chuyện tránh hình thức, khắc phục tình trạng ngại học, lời học lý luận mà ông Nguyễn Trọng Nghĩa đưa ra như thừa nhận gián tiếp sự lơ là, chỉnh mãn trong hàng ngũ cán bộ đảng viên, đặc biệt vào khi ở đâu cũng thấy tài liệu sách vở về đường lối chính sách đảng và chế độ. Có một chuyện khô hài là hồi tôi cần làm việc thì tôi được cử làm thư ký một đề tài gọi là chính sách thế hệ trẻ, trong đó có vấn đề làm sao khuyến dụ bọn trẻ nó chịu khó học Mark Lenin, học Hồ Chí Minh vân vân Nhân trò chuyện với anh Nguyễn Khắc Viện lúc anh còn sống, thì anh Viện nói đùa rằng bây giờ mình phải tìm cách ra một lệnh cấm việc học tập nghiên cứu đảng thì bọn trẻ mới tò mò. Giống như ngày xưa Pháp nó cấm mình đi nghiên cứu Mark Lenin, thì bọn mình đã hâm hở tìm cách tìm tòi để xem Mark Lenin nó là thế nào. Từ thí dụ này, ông Nguyễn Khắc Mai dẫn đến nhận định tiếp của ông rằng muốn cán bộ đảng viên đừng lười học tập và đừng ngại lý luận thì phải biến những gì họ cần học cần biết thành hiện thực và có sức thuyết phục. Lý do chính là không hấp dẫn, cái nghi ngờ khoa học không có giải đáp và lại không cho phép đặt câu hỏi hoài nghi, nghị quyết, lý luận, vân vân đều là một chiều, là nói lấy được. Năm trước nói vậy, rồi năm sau cũng nói vậy, thay đổi vài ba thuật ngữ vớ vẩn thôi. Bản thân nghị quyết hoặc lý luận Mark Lenin đầy giải mâu thuẫn, có ai dám đặt những mâu thuẫn đó ra để giải đáp không? Ngay cả những câu nói kinh điển của Marx mà bây giờ các đảng Cộng sản cầm quyền còn không dám đưa ra, không dám tuyên truyền. Có những lý thuyết trái khuấy với đường lối, tư tưởng, quan điểm hiện đại của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam này. Học theo lối cũ, nhồi nhét mà không phát huy cái tư tưởng suy nghĩ độc lập của cán bộ thì con người sẽ phản ứng, sẽ chán. Với phương châm lấy sai làm chính, lấy đẹp dẹp xấu, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị rằng cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải trực tiếp thực hiện việc quán triệt tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Ông nhắc lại, lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức phổ biến, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền phù hợp với đối tượng cán bộ, đảng viên hiệu quả thiết thực, tránh hình thức, khắc phục tình trạng ngại học, lười học lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên, Ông cũng đề nghị các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, có sự thống nhất với nghị quyết đại hội đảng bộ cấp trên và của cấp mình, nhất là các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ. Đối với blogger Tuấn Khanh, một cây viết phản biện, đây là những ngôn từ rất kêu. Nghe rất hoa mỹ, dũng dãn nhưng thực sự trong đó chỉ một nội dung thôi. Thứ nhất là đường lối của đảng phải sâu sát, chặt chẽ, không được lơi lỏng. Thứ hai, một đoạn quan trọng ông Nguyễn Trọng Nghĩa muốn nói là chú trọng đấu tranh phản bác cái quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch và định hướng dư luận xã hội theo đúng phương châm lấy sai làm chính, lấy đẹp dẹp xấu, củng cố niềm tin vững chắc vào mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Đây là cái đoạn cho thấy những người cộng sản bây giờ không còn đủ khả năng đối thoại với thế giới thật bên ngoài. Bởi mình đã thấy trên mạng xã hội, khi một nghị quyết, một dự án, một câu nói đưa ra đều bị phản bác, không phải bởi tập tính gọi là anti-social đâu, mà vì bản thân những cái đó cũng không thuyết phục được người ta, người Cộng sản muốn nói lại cũng không nói được. Phải chăng đó là hậu quả của điều mà ông Nguyễn Trọng Nghĩa gọi là hình thức, là lười học tập và ngại lý luận. Theo blogger Tuấn Khanh, đó chỉ là một phần, trong lúc nguyên nhân sâu xa chính là sự bất hợp lý trong vấn đề tuyên giáo, Thực sự Cộng sản Việt Nam ở giai đoạn cầm quyền rồi thì họ bắt đầu lơ là cái quan trọng nhất là cái vũ khí lý luận vốn trong chiến tranh là một công cụ sắc bén để tạo ra mọi tiền đề tấn công, phản công, thậm chí là chiến thắng tinh thần trước khi có chiến thắng thực địa. Nói một cách khác, họ bắt đầu cảm thấy hoàn toàn mất đi cái vũ khí tuyên truyền, lý luận. Do vậy, blogger Tuấn khanh trình bày tiếp, nhận xét của ông Nguyễn Trọng Nghĩa về sự lơ là trong học tập quán triệt để có thể lý luận chẳng khác nào một lời cảnh báo hay kêu cứu vậy. Rõ ràng khi kêu lên như vậy là đảng đã thất bại về mặt xã hội trước các dư luận quần chúng nhân dân. Hai là lực lượng bảo vệ đảng về mặt lý luận và tuyên truyền giờ đây không đủ. Họ đang mệt mỏi và không còn đủ khả năng để đối phó dư luận quần chúng ngày càng mạnh mẽ hơn, đặc biệt trong xã hội bạch hóa ở thời đại Internet. Ông trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa còn lưu ý là cần đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập và thực hiện nghị quyết một cách thường xuyên, biểu dương, khen thưởng những đơn vị làm tốt, nhắc nhở về bình, xử lý theo quy định của đảng đối với các đơn vị, cá nhân thực hiện không nghiêm túc và không hiệu quả. Ý cuối cùng mà Tuấn Khanh muốn nói là một quốc gia mà không có đủ hệ thống những người trí thức thật sự để giải thích đủ và đúng hành động của lãnh đạo, của chế độ,